đây thế nó vừa mới về đây thế nó ra nó ra để để, để nó chào chủ này thế đây nó vẫn đã ra liếm về nick rồi thế nó biết đây thế nó vừa mới ra xong đấy vừa mới ờ, chưa đã sờ mó thì vào nó đâu nó quen nó ra nó làm quen với mình chứ chứ đấy nó nhao ra là để nó chui vào lòng anh chứ không phải nó là nó chạy hôm nay đi đón chó à, hai thanh niên sau 10 năm mới còn gặp Kumasi về đúng sau 10 năm 10 năm trước là 10 năm trước là Pila với lại Quinto hôm nay là sau đúng 10 năm là có thêm hai con nữa vào nhà Kumasi về đang chờ lấy uh, chó ra đây này hôm nay là thanh uh, mời uh, mời thanh niên này Thanh niên này là 10 năm trước là hai con ờ, của nhà Comosi, Pila với Quinto là thanh niên này nhập về đấy. Đầu tiên ở Đức về. Đấy. Pila với Quinto là cặp đầu tiên ở Đức uh, rốt Đức về và cái cặp này là cặp thứ hai. Nếu tính cặp. Chờ tí nhận chó rồi sẽ quay uh, một đoạn. Đây, nhận uh, nhận chó rồi bắt đầu cho chó lên xe. Ờ, hai con này nó còn đang ờ, cho trẻ chưa chưa giả gì được hả hai con rốt Đức đầu tiên đặt lên coi như là bản đồ chữ S lần sau phải quấn cổ thòng lọng luôn quấn lên nhưng mà nó nhao vào nó nhao vào lòng mình lấy một cái dây khác trong một cổ lại đó dạ. không phải rồi ừ, đây tôi dọa gì đây mình bỏ quá đấy thắt luôn cái dây ờ, ấy vào cảnh sát đây này nó vừa mới về đây thế nó ra nó ra để để, để nó chào chủ này thế đây nó vẫn đã ra liếm về nick rồi đấy nó biết đấy thế nó vừa mới ra xong đấy vừa mới ờ, chứ đã sờ mó thì mà nó đâu nó quen nó ra nó làm quen với mình chứ chứ đấy nó nhau ra là để nó chui vào lòng anh chứ không phải nó nó chạy đuôi đi trông thành ờ, thành đẹp đẹp nào đứng lên nào rất là ngoan bạn chó này lặng lắm đây để mở cái này ra đây. chờ tí nha nhanh lên để còn cho thằng kia ra nữa nhanh lên không có đái bao giờ giống này cắn thôi là nó nhả chết thôi thôi ở bên nhà đây, đây uống nước đây này đây đây đây thích đây quay đây quay đây quay đây đây đây nước đây, nước nước nước Ôi trời vệ sinh đi, nước, luôn gì Đấy, đấy, nhìn nước đấy cát để chó Nó đang rất là khát rồi. Nó cảnh giác lắm nhá. kia tuột đầu ngay chưa rồi đi vệ sinh không đi ra đây đi vệ sinh này Quả chân lông quá đẹp nhỉ? Quá đẹp. Mà to con đấy. To con này là nếu mà như thế này là khả năng 42 cân. To hơn Villa. Trên 40 cân, 45 cân. Đi vệ sinh, không không không cần đi vệ sinh à? Không cần đi vệ sinh không? Không cần hả? Không cần thì bà trong kia ngồi nhá. Có vệ sinh không? Con này có cái tai cục y của Pila luôn. Đây, nhập những nguồn gen mới ờ, từ trại Kumasi của Đức về ờ, phục vụ anh em Eurot. Đây là sau 10 năm coi như là cặp này cặp Đức thứ hai nhập về từ trại Kumasi. Đấy con cái đã cho ra vệ sinh rồi. Đây là con đực Đưa ờ, hai chai nước nữa. Zano cái này à, thì nó không à, coi như là quấn như con cái con cái lúc nào nó quấn ừ. con cái ra nhìn thấy người là nó quấn quýt luôn Đây là một chú uh, chó đực uh, 8 tháng tuổi mà tính ra là cũng là cao dài đấy cao dài đấy ừ. đấy thôi nhá để à, tạm dừng à, quay để cho nó đi đái cái không nó lại ngựa đầu tiên đặt lên coi như là bản đồ chữ S Lần sau phải quấn cổ thòng lọng luôn Quấn lên nhưng mà nó nhao vào Nó nhao vào lòng mình Quả chân lông quá đẹp Mà to con đấy To Con này là nếu mà như thế này là khả năng 42 cân To hơn Villa Trên 40 cân 45 cân Đi vệ sinh Không, không, không cần đi vệ sinh à? Có cần đi vệ sinh không? Không cần hả? Không cần thì bà con kia ngồi nhá Có vệ sinh không? Con này có cái tai cục y của Pila luôn Con này là con Zano Ờ, tốt, ngồi trên này xong đấy, để châu cái phòng đó con này à, thì nó không à, coi như là quấn như con cái con cái lúc nào nó quấn ừ. con cái ra nhìn thấy người là nó quấn quýt luôn Đây là một chú uh, chó đực uh, 8 tháng tuổi cao dài đấy